Xin chào anh em thì hôm nay à, tôi xin chia sẻ với anh em một cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay thì với cái máy đánh này thì xin khẳng định có rất là nhiều anh em đã áp dụng ở sân chơi của mình rất là hiệu quả nhé còn anh em đang tìm hiểu thì có thể theo dõi clip này và liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em thì với máy đánh tài xỉu này em có thể áp dụng trên tất cả các loại nắp đĩa và quân hột anh em có thể áp dụng vào mọi sân chơi không có một cái thiết bị nào có thể dò có thể phát hiện ra anh em nhé đấy thì đây là một số quân hộp trợ chữ tay tôi mua phá các bạn nhé tôi đã ngâm tương đối với nhau nó là hoàn toàn bình thường nhé tôi dùng đũa đi lấy ba hộp bất kỳ lưu ý nhé em không cần phải chạm tay vào hộp Đấy, và cũng không cần phải luồn nắp đĩa quân hộp vào Đấy, nó rất là phù hợp cho anh em là tay con đến các sân chơi người ta anh nhé Để tôi sẽ lau khô đây nó là công nghệ mới nhất hiệu quả nhất đấy em biết rồi trước đây em có thể luồn được nắp đĩa hoặc quân hột hoặc là chạm tay hột nhưng bây giờ em đi chơi tới sân chơi ra rất là khó nên với cái máy này khẳng định em nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em em nhé tôi sẽ tiến hành soi đèn cho anh em để anh thấy được toàn bộ hột của tôi hoàn toàn bình thường nhé đây ok hột rất là trong này soi xuyên nhé ok chưa hoàn toàn bình thường nhé ok đi ấp như vậy này lưu ý nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được Đấy, hột chợ hột công chuyện đều được hoặc là nắp mà sành sứ mình quấn băng keo bỏ thì đều được tôi sẽ thử hít cho anh em Đấy, mình trắng rất hít Đấy, hột không hít ok chưa hiểu vậy nếu đồ công chuyện em thử nó dâm chắc chắn là xịt này tí tôi sẽ test trên cả bộ này cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó thì đây đôi cái máy đánh tài xỉu công nghệ mới nhất nó rất là nhỏ gọn đây và hai đầu ngón tay tôi dễ dàng để em ngụy trang vào trong người nhé em chỉ cần bật máy lên đấy tôi sẽ test thử cho anh em nhé lưu ý này bật máy để trong người và ngồi phạm vi là một mét rưỡi đổ lại em nhé phạm vi một mét rưỡi đổ lại em có thể đứng hay ngồi tùy ý máy báo một rung đây anh em xỉu tôi xỉu này đấy hột gì cũng được Đấy, hột trọ hay hột công chuyện đều được hay lắp đĩa gì cũng được không ảnh hưởng gì chỉ cần là anh em đứng ở vị trí nào mà tai anh em nghe được cái âm thanh của hộp tài xỉu rơi xuống đĩa phát ra là máy ở trong trong người nó sẽ nghe được và nó sẽ tự động nó báo rung cho anh em máy báo một rung này em xỉu tôi xỉu này ok cái máy này thì chống mọi tiếng ồn nhé anh em vào sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì nhưng em lưu ý này ổn ở cái mức độ mà ta em nghe được thanh của hộp tài xỉu rơi xuống đĩa ra thì máy để trong người thì nó mới nghe được nhé còn ồn lớn quá ác mất cái âm thanh đấy thì máy không thể nghe được em nhé máy này rung rất êm đây đấy, nên em cứ yên tâm máy tiếp tục báo một rung em xỉu tôi xỉu này ok chưa đấy, sân chơi người ta sóc dài không ảnh hưởng gì em nhé chỉ cần để máy nó nghe được âm thanh nào ok máy tiếp tục báo một rung em xỉu tôi chỉ này 10 nút đây tôi sẽ để đây anh em cùng cảm nhận nhịp chung với tôi nhé không ảnh hưởng gì cứ để trong người đứng hay ngồi cả đi là một cái sự lại đấy đây tôi để đây để em cảm nhận nhịp rung nhé còn khẳng định em để trong người thì chỉ có một mình em cảm nhận được nhịp rung không hề phát ra tiếng động như kia người ngủ lại không thể phát hiện được anh em nhé máy báo hai rung đây anh tài tôi tài này ok chưa đây tôi sẽ chuyển sang bộ một công chuyện nhé thì xuống pin 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào tần suất chương trình rồi sẽ ít hết pin đen hay pin tôi. đấy máy báo hai dung đây em mới tài thôi tài này ok chưa ngoài ra cơ sở tôi có rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná hay game hát điện thoại em cần em liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em và anh em mà quan tâm này thì có thể mang nắp đĩa quân hộp tới trực tiếp nhà tôi đấy để kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó hoặc anh em ở xa có thể ship về cho anh em anh em kiểm hàng test hàng tại chỗ anh em nhé máy báo một dung em chỉ tôi xỉu này ok chưa Đấy, rất nhé. khẳng định với em là 100 trăm là không để lại bất cứ tăng tích gì và không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra em có thể áp dụng ở mọi sân chơi Đấy, đang được rất là nhiều anh em sử dụng nó hiệu quả em nhé máy báo hai dung đây anh em lấy tài thôi tài này ok chưa đây tôi sẽ cầm lên tay nhé Đấy để em thấy được là không hề phát được tiếng động tiếng kêu cho anh em yên tâm anh em áp dụng vào sân chơi của mình đấy rất là nhiều anh em là lo sợ cái việc là nó phát ra tiếng động tiếng kêu thì xin khẳng định anh em là máy rung dễ êm đấy em rõ không hề tác động kêu em cứ để sát ra da thịt của mình là được em nhé máy báo một rung đây em mới xỉu tôi xỉu này ok lưu ý nhé máy báo một dung em xỉu máy báo hai dung anh em tài và áp dụng vào mọi sân chơi nắp đĩa quần hột gì cũng được đấy nắp sành lắp sữa mù cuốn băng keo bọc chỉ đều được máy tiếp tục báo một dung lên em mới xỉu tôi xỉu này ok đấy với cái công nghệ này đấy là công nghệ hiện đại nhất hiện nay đấy em quan tâm mang nắp điện quân hột tới nhà tôi để trải nghiệm xin cảm ơn anh em đã theo dõi video